Xin chào à, toàn thể quý vị à, khách hàng Chúng tôi à, đang trải nghiệm chiếc xăng dòng Corando TX5 sản xuất năm 2003 đăng ký làm lần đầu năm 2008 nhập nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc máy turbo chúng tôi đang test thử chiếc xăng dòng Corando TX5 này trên cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá cho quý vị thấy cái sự vận hành bền bỉ cũng như là mạnh mẽ của chiếc xe này khi à, chạy thì à, rất là đầm xe đây là dòng xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc cho nên là dàn đồng dàn sắt xi phải nói là khá là dày đây là bản số sàn nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc máy à, turbo trang bị à, màn hình 10 inch phải nói là xe chạy rất là bốc rất là đầm xe với à, tay lái à, trợ lực cho nên là đánh đánh lái khá là nhẹ đây là dòng xe địa hình bánh cao gầm cao cho nên là đi rất là sướng trần đây tất cả các cái đèn tiện ích trên trần vẫn còn à, rất là đẹp trần nỉ chưa có cái dấu hiệu gì là rách nát cả toàn bộ thì à, khoang nội thất cũng đã được à, bọc da 5D rất là đẹp đấy bọc da 5D cả trên ghế dưới sàn trên vách xe phải nói là chủ xe giữ xe rất là kỹ xe chạy vẫn còn rất là sướng hiện nay à, chiếc xe này đang được ô tô kinh anh bán với giá là 148 triệu đồng giá trên đã bao gồm à, phí rút hồ sơ cũng như là phí vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc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 các cái à, đèn tiện ích trên trần xe hộp để đồ này hộp để kính này đấy vẫn còn rất là chắc để được à, rất là nhiều có nhiều lớp <coughs> khá là nhiều vị trí ba vị trí chúng ta thấy là vẫn còn rất là liền mạch gương uh, chống chói màn hình cảm ứng DVD có đầy đủ các tính năng như nghe nhạc xem phim chỉ với giá là 148 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu của Hàn Quốc nhập khẩu nguyên con da ghế này rất là đẹp với hai cái màu là đỏ đen nổi bật chiếc xe sang dòng Corando TX5 nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Chút nữa chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị à, về chiếc xe này. Khi à, chạy xe có cảm giác à, rất là đầm, rất là chắc. Xe cũng rất là bốc dòng xe địa hình gầm cao anh em trong hội à, Corando phải nói là rất là mê những dòng xe này và bây giờ thì chúng ta cùng à, tìm hiểu chi tiết chiếc xe này nhé Vâng à, chúng tôi đang quay chi tiết về chiếc sang dòng Corando sản xuất năm 2003 đăng ký lần đầu năm 2008 mang thương hiệu của Hàn Quốc nhập khẩu nguyên con máy turbo quý vị thấy là toàn bộ dàn đồng dàn sắt xi còn khá là đẹp khá là cứng cáp đây là dòng xe đề hình mà với cái à, sơn màu đen cũng à, có một vài cái họa tiết cách điệu nhìn khá là bắt mắt bốn bánh xe đều trang bị à, mâm đúc gầm cao quý vị thấy các cái đường gân chỉ các cái đường khớp nối của cánh cửa vẫn còn rất là khớp khít sơn xe cũng còn à, khá là đẹp đây là dòng xe thể thao địa hình dạng bánh treo hiện nay à, chiếc xe này đang được ô tô kinh anh bán với giá là 148 triệu đồng quá hợp lý cho một chiếc xe mang thương hiệu của Hàn Quốc nhập khẩu nguyên con sang dòng Corando TX5 sản xuất năm 2003 đăng ký lần đầu năm 2008 máy turbo dòng xe thể thao xe địa hình đi được ở ờ, rất là nhiều ờ, địa hình của Việt Nam đặc biệt là những anh em nào ở ờ, vùng cao đồi núi thì có phải nói là chiếc xe này rất là khỏe đấy chúng ta thấy toàn bộ các cái dàn ờ, đồng ở phía sau này còn rất là đẹp chúng tôi ờ, luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí cho quý khách ờ, có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình sẽ cần mua chỉ với giá là 148 triệu đồng quá hợp lý cho một dòng xe mang thương hiệu Hàn Quốc nhập khẩu nguyên con đấy quý vị thấy không đầu xe mặt ca lăng rất là đẹp đã trang độ à, một dàn đèn led ở phía trước đầu xe cho quý vị rất là sáng toàn bộ à, bốn vỏ xe còn khá là mới đây là dòng xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc nha cho nên là dàn đồng dàn sắt xi phải nói là rất là chắc rất là dày quay từ đằng trước ra đằng sau cho quý vị nhìn à, ngoại thất của chiếc xe với dạng à, mâm đúc gầm cao đi được ở rất là nhiều địa hình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 đây cường chiếu hậu này nhãn hiệu thương hiệu Corando dàn đồng dàn chassis này quý vị thấy không rất là đẹp vỏ xe còn khá là dày vỏ xe rất là cao đi được rất là nhiều đời hình mâm đúc này. quay cận cảnh cho quý vị thấy học dè này toàn bộ cua lốp này rất là đẹp đấy đã ốp các cái tấm inox mạ chrome nhìn rất là sáng xe đấy cánh cửa tay nắm cánh cửa này, cũng ờ, ốp ờ, inox này, rất là đẹp đối với ờ, dòng Corando này thì đồ chơi rất là nhiều đấy cột uh, ờ, thành nẹp cột A cột B của cánh cửa đấy bánh xe sau ở bên tài này bên phụ này mâm đúc cầm cao rất là chắc chắn những cái đồ chơi cho dòng xe này phải nói rất là nhiều học dè này vỏ xe này rất là ờ, dày rất là cao quý khách có thể à, lên à, diễn đàn Corando thì chúng ta có thể mua được rất là nhiều những cái đồ chơi những cái à, tấm nẹp inox dành cho dòng xe Corando này cũng khá, cũng khá là rẻ nhãn hiệu Corando đây máy turbo các cái cụm đèn hậu còn khá là đẹp đèn zin theo xe đấy tất cả đã được nẹp inox hết nhìn chiếc xe rất là sáng này, nẹp luôn cả cái phần ờ, cột ở phía sau này toàn toàn bằng inox nắp bình xăng logo Corando cũng bánh xe sau ở bên ờ, tài đây quay cận cảnh cho quý vị thấy mâm đúc vỏ xe gai của vỏ xe này rất là dày rất là cao toàn bộ hộc dè cực kỳ là chắc chắn đấy quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ <coughs> đây các cái trụ của cánh cửa đây nằm cánh cửa bên tài này đây cái phần bên dưới này bệ lên xuống đấy quý vị thấy là còn rất là chắc chắn đèn bánh trước ở bên à, tài đây chắc cũng không cần phải nói quá nhiều quý vị có thể thấy là mâm đúc cực kỳ là chắc chắn nói là dàn đồng dàn sassy rất là dày toàn bộ các cái à, gương chiếu hậu đã được inox hết chúng ta cùng xem nội thất của chiếc à, xe này nhé đây là cánh cửa bên tài đây đấy keo chỉ cũng khá là đẹp đầy đủ đây là dòng xe nhập khẩu mà cho nên là toàn bộ keo chỉ rồi giòn cao su vẫn còn rất là tốt chưa có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đây cái phần quay dưới nước các cái nút bấm này vẫn còn hoạt động rất là nhẹ nhàng tay nắm cánh cửa bàn tắp bi khá là chắc chắn bản lề nách cửa đấy chủ xe cũng đã trang bị cái à, áo 5D cho toàn xe phải nói là chủ xe chăm sóc xe rất là kỹ toàn bộ à, quý vị thấy là đấy toàn bộ là đã được bọc da 5D rất là đẹp trần thì trần nỉ cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là rách nát hay là xù lông cả ghế thì à, với hai màu đỏ đen rất là nổi bật cột cũng như là khung cửa đây quý vị thấy này rất là chắc chắn với chiếc xe này ô tô kinh anh cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước tất nhiên rồi không ai mang chiếc xe này đi mà chạy dịch vụ cả chỉ chủ yếu là cho anh em đi uống cà phê thôi đây vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn này các cái thông số kỹ thuật của xe đấy trên cánh cửa rất là rõ nét bên phần bên dưới này cũng à, bọc một lớp nỉ này rồi lớp à, da 5D này đây là cái à, điều khiển gạt kính phía sau này gương chỉnh điện này đèn gầm này tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt đầy đủ chúng ta cùng xem bảng đồng hồ này với dạng đồng hồ cách điệu tròn rất là đẹp rất là rõ ràng chưa có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả hoen nấu cả hộp gió này trang bị hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh sâu làm cho cái khoang nội thất làm lạnh rất là nhanh màn hình DVD 7 inch có đầy đủ các tính năng như cái nhạc xem phim hộp số sàn này, 5 cấp ra vào số cũng khá là nhẹ nhàng đấy toàn bộ cái mặt uh, tablo của nó quý vị thấy khá là đẹp vô lăng bốn chấu trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái khá là nhẹ nhàng mặt à, vô lăng quý vị thấy là cũng chưa có dấu hiệu gì mài mòn cả cũng đã được à, chủ nhân trang bị một cái à, lớp da bên ngoài cầm rất là chắc tay chúng ta cùng xem một cái uh, à, trần xe này đấy trần hỉ các cái đèn tên x trên trần xe vẫn còn hoạt động rất là tốt toàn bộ phía sau là bọc da 5D hết rồi ta cùng xem à, bên à, phần hông xe nhá đấy với dạng cánh cửa và cốp xe mở sang à, bên trái toàn bộ keo chỉ của nó cánh cửa xe cánh cửa cốp xe này đầy đủ rất là đẹp bọc da 5D này rất là chắc chắn đấy nguyên cái dàn à, phía sau này da 5D rất là rộng phải nói là chủ nhân của chiếc xe này rất là mê rất là đam mê dòng Corando cho nên là đã trang bị cực kỳ là kỹ và đầy đủ từ những các cái chi tiết nhỏ ở dưới sàn xe rồi vách xe phải nói là khá là nhiều tiền đấy khi chúng ta mua chiếc dòng xe này về là chúng ta chỉ việc sử dụng còn rất là đẹp cánh cửa bên à, phụ đây tắp bì của nó quý vị thấy là khá là đẹp toàn bộ keo chỉ giòn cao su đấy còn đầy đủ không hề thiếu à, một phân đoạn nào cả như chúng tôi đã cam kết thì chiếc xe này không hề có đâm đụng hay là ngập nước toàn bộ phần à, phía dưới này không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả đây là dòng xe nhập khẩu nguyên con mà cho nên cái dàn sắt xi dàn đồng của nó rất là dày ghế ghế tài xế cũng như ghế phụ với cái hai màu đỏ đen bệ tì tay cho tài xế cho cho ghế cho ghế phụ có đầy đủ luôn chìa khóa điều khiển từ xa lốc ờ, từ xa này vẫn còn hoạt động rất là tốt nách cửa bên ờ, phụ đây đấy bản lề đấy bệ lên xuống này quý vị thấy là rất là đẹp cột này quay cận cảnh về chi tiết là quý vị thấy rõ điều chỉnh ghế xe trang bị à, âm thanh cũng khá là hay đấy tapi của cánh cửa cực đẹp đèn này đèn bi salon dạng đèn uh, bi salon chiếu sáng rất là xa bám đường đèn uh, à, sinh nhan đã độ một cái uh, dàn đèn led ở phía trước cực đẹp rất là sáng logo thương hiệu sang dầu Corando hai cụm đèn pha vẫn là đèn zin theo xe nhé biển số rất là đẹp 3456 ta cùng à, xem phần máy của nó nhá đây là điều chỉnh ghế này đấy điều chỉnh bằng à, các cái à, nút xoay nâng cao hạ xuống rồi chúng ta xem phần máy này sang rông Corando TX5 sản xuất năm 2003 đăng ký lần đầu năm 2008 trang bị cái động cơ dầu có turbo đây là dòng xe à, đã được à, hãng à, Mercedes cấp phép để mà sản xuất cho cái máy cho cái à, dòng à, Corando này cho nên là cái à, máy xe của Corando nó giống như là máy của dòng mẹt vậy đây là dòng máy dầu 2.9 turbo cho nên là cực kỳ là mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu dù đây là dòng máy dầu nhưng mà máy nổ rất là êm đề rất là nhạy một lần là nổ liền toàn bộ máy xe vẫn còn rất là sạch sẽ khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả đây là dòng xe máy giống như máy của Mercedes mà máy dầu turbo 2.9 cực kỳ là bền bỉ và mạnh mẽ Chiếc xe này à, chỉ tiêu thụ khoảng từ 7,5 à, cho đến 8 lít dầu trên 100 à, km tất nhiên là còn tùy theo kinh nghiệm của tài xế lái xe nữa quay cận cảnh à, cho quý vị à, phần máy à, cho quý vị xem cực kỳ là sạch sẽ khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là bốc hơi hay đổ dầu cả đây là dòng máy dầu 2.9 turbo dòng máy này nó hiện nay cũng đang được lắp ở trên uh, chiếc uh, Mercedes ờ, Mercedes-Benz Sprinter cực kỳ là bền bỉ và mạnh mẽ cũng ờ, rất là tiết kiệm nhiên liệu dòng máy dầu turbo mà theo như ờ, thông báo của nhà sản xuất thì đối với dòng máy này của Corando thì có thể đi từ 1 triệu km thì mới cần phải bảo dưỡng bảo trì cho dòng máy này đấy quý vị có thể thấy là toàn bộ cái dàn máy này rất là sạch sẽ và khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là đổ bốc ờ, đổ dầu hay là bốc hơi cả nắp cabo này rất là dày đấy cũng vẫn còn tem nhãn ở trên nắp cabo này rất là rõ ràng các cái à, tấm cách nhiệt này vẫn còn nguyên với cái à, công suất máy là 2.9 có turbo đây hai cái à, cỏ hút của turbo này quý vị phải nói là cực kỳ là khỏe khi chúng ta di chuyển ờ, trên ờ, cao tốc thì với ờ, tốc độ khoảng từ trăm vẫn chưa có cái hiện tượng gì là rung lắc cả chạy rất là ngọt xe đấy các cái tấm cách nhiệt vẫn là zin theo xe nhé không hề có cái hiện tượng gì là rách nát cả khi chúng ta mua chiếc xe này về thì yên tâm chỉ việc sử dụng luôn không cần phải làm lại thêm bất kỳ một cái hạng mục nào cả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 Quý khách có thể đến à, địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lên biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để chúng ta trải nghiệm thực tế chiếc xe này. Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.